con à, chào thầy con là danh là à, anh danh là con rể của khoa bệnh viện mắt con không phải con rể của bệnh viện mắt à, khoa bệnh viện rồi nên là cũng lần đầu tiên uh, lên uh, chùa mình ừ. cũng là có cái duyên uh, trước hết là xin cảm ơn uh, lãnh đạo khoa chị Vân uh, với bác Huệ với các anh chị đã cho uh, con lên đây yeah. Dạ. để uh, rất là duyên à, lên uh, ừ. tham quan chùa cũng như rất may mắn được gặp thầy. Vâng. Cảm ơn thầy đã đã cho con một cái sự giác ngộ vậy thì bây giờ con muốn hỏi thầy là ờ, có cái cách gì đấy mà giờ bảo là đi quy y hay là đi cái gì để bỏ đi gia đình hay là bỏ vợ con thì cái đấy chắc chắn là rất khó và không thể tưởng tượng ra cái việc ấy được vậy thì bây giờ có cách gì đấy mà mình mình vừa vừa sống vừa vừa sinh hoạt vừa phát triển sự nghiệp như có cái gì để mình mình mình mình mình mình mình làm cái gì đó để để nâng cái sự hiểu biết và cái sự giác ngộ trong cái cuộc sống đời thường chứ con cũng không nghĩ rằng là mình sẽ sẽ bỏ vợ con đi lên ờ, lên thầy hay là cái gì để mà mà mà về quy y với với, với cửa Phật cả thế thì có cái cách gì đó thì nhờ xin thầy một cái lời khuyên bằng cách nào à. đó để ờ, chúng con có thể ờ, khai sáng từ từ vâng. rồi thầy cảm ơn anh danh <laughs> còn rẻ của khoa chấn thương ừ đấy anh danh anh ờ, chia sẻ cũng là cái câu hỏi đối với thầy cái nhu cầu đấy khi một người mà bắt đầu tiếp cận biết đến đạo phật thì câu hỏi như anh danh rất là nhiều ờ, vì đương nhiên các anh là người trần gian thầy gọi là người thế tục không thể nào mà nghe thầy thái minh giảng cái về cắt đứt vợ con ngay không phải dễ đâu tất nhiên thầy nói là đã có những người như thế có những người nghe thầy giảng xong rắc một cái về từ bỏ luôn đi luôn như luôn và thời đức phật rất nhiều thời đức phật là rất nhiều những người như thế toàn là danh gia vọng tộc mà khi nghe phật giác ngộ một cái là về chia tay vợ con đi luôn thế nhưng còn chúng ta thì không hẳn được như thế mình còn gánh nặng gia đình và con cái còn nhỏ các thứ còn nhiều cái lo thế thì cái câu hỏi như của anh là rất nhiều ừ. chúng ta đang phải sống đời sống tại gia hôm nay giác ngộ Phật pháp được một chút mình biết được cuộc sống thế gian là nó mong manh vô thường nó cũng không phải là cái gì hạnh phúc bền chắc vĩnh hằng thế nhưng bây giờ mình cũng không thể bỏ được đương nhiên các anh vẫn phải sống cuộc sống tại gia Trên đạo phật của thầy mới chia ra có người phật tử tại gia phật tử tại gia nghĩa là người tại gia sống cuộc đời tại gia có vợ con gia đình mọi cái nhưng vẫn theo được phật đó thế thì muốn được như vậy thì có thể các anh phát cái tâm gọi là quy phật đi quy phật ấy quy phật không phải là quy xong là phải cạo tóc đi tu như thế này đâu phải quy phật cái chữ quy nghĩa là hướng về và nương tựa phật gọi là quy y phật hôm nay con xin con biết được phật pháp là trí tuệ cao thâm Đó. và đức phật là một bậc thầy tối thượng con xin được quay về ngài nương tựa ngài đấy gọi là quy y phật đứng trước phật hay đứng trước các thầy nói thế con thấy phật thật là cao siêu trí tuệ siêu việt là bậc đại oai đức phước báo con xin được quay về ngài con nương tựa ngài nói câu như thế gọi là con quy y rồi đấy thế xong ba lần nói như thế là quy y phật xong nhà quy y là quay về nương tựa mà thì nghĩ là nương tựa phật thì ai cũng muốn hết đấy à, mình bây giờ chỉ có một ông quan tỉnh thôi mình được nương tựa ông mình đã sướng rồi mà huống hồ đúc phật phật còn trên hết tất cả không ai bằng phật trời còn không bằng phật cả cho nên mình nương tựa phật là tuyệt vời chỉ một người ở tại gia muốn vẫn sống đời sống tại gia mà vẫn là người phật tử vẫn học phật thì đầu tiên là nên phát cái tâm quy y phật nương tựa phật khi quy phật xong thì được danh hiệu gọi là phật tử thế mà sau đó thì mình mình thực hành một số điều phật dạy điều phật dạy thì phật dạy người phật tử tại gia đơn giản lắm chỉ giữ năm cái điều đạo đức thôi một là không giết người nhá không có được giết người trừ trường hợp mình đi trận đi chiến đấu ra trận đấy là việc khác còn ở đời thường là không được giết người hai là không được ăn trộm cắp ba là không được ngoại tình nghe không có vợ con rồi là phải sống thủy chung với vợ con vợ dù già dù xấu dù cậu cọ co có đâu cũng phải sống thủy chung với ta đã lấy ra rồi nghe không đấy nghĩa là phải phải phải thủy chung đấy, chọn rồi bốn nữa là không được lừa dối ai cả sống với mọi người phải sống chân thành trung thực năm là không được nghiện nghiện ngập rượu chè cờ bạc ma túy xì ke cho nên kể cả bây giờ nghiện nghiện nghiện game ghiếc gì đấy những cái mà nó nó ảnh hưởng đến sức khỏe trí tuệ và nhân cách mình cũng không có nghiện thế thôi còn đâu mình sống bình thường giữ được năm cái điều đạo đức đấy phần gọi là giữ được năm giới đức và mọi cái mình sống bình thường sinh hoạt mọi cái bình thường ăn uống bình thường phật cũng không bắt cái người phật tử đấy ra phải ăn chay có năm điều không giết người không trộm cắp không ngoại tình không lừa dối và không nghiện ngập dễ thôi Đấy. và thực sự thì thầy nghĩ rằng năm cái điều này đều là tốt cho chúng ta cả có phải không? ở đây thầy đảm bảo trong tuần này bốn năm chục anh chị em là trai có cả gan dám giết người đâu đúng không to gan không ai dám hai là trộm cắp thì có thể ăn trộm cắp tí tí gì đó trộm cắp lớn chẳng chưa dám <laughs> Đúng không? Ờ, thứ ba ngoại tình thì thầy không biết <laughs> nhưng mà nếu mà đã phát nguyện nương tựa phật là phải cấm chỉ từ hôm nay quá khứ là xí xóa <laughs> quá khứ xí xóa nhưng từ hôm nay là phải cấm chỉ luôn rất khoát nghiêm túc tức là sống một cuộc sống có đạo đức đấy có cái đạo đức nghiêm túc thầy cũng giờ gặp rất nhiều các giám đốc các doanh nghiệp nên đây cũng rất thú thật với thầy đối với thầy thì họ rất hay nói thật thì chắc thầy nghĩ thầy cũng sống thật với mọi người cho nên là cái duyên của thầy là gặp mọi người lên là nói thật thầy thu với thầy là con cũng ngoại tình con này kia Đấy, nhưng hôm nay gặp thầy dạy rồi con về con sẽ thổ lộ hết với vợ con mà con dứt khoát chấm dứt từ hôm nay và từ hôm anh thực hiện nên là vợ phấn khởi lắm hạnh phúc lắm vui lắm ừ, có đi ngoại tình có này khác <laughs> thú thật hết nhưng mà tức là người ta phải có một cái điểm tựa khi người ta thấy thầy người ta có cái điểm tựa còn không có một cái người nào sống mô phạm đạo đức cho người ta người ta không tin có thể có rất nhiều anh chị em có không tin ở trên đời là có những người sống nghiêm túc cũng có nhưng có thưa anh chị em có những người có những người như vậy mà người ta làm được Đó, đấy à, thế rồi cái thứ tư mình không được lừa dối ai mình bắt đầu sống chân thật chân thành vì tất nhiên ấy, ở cuộc đời này thì vẫn rất nhiều người lừa dối gian dối nhưng mà để sống chân thực được là khó nhưng mà cái chúng ta cần để có những người bạn thật thực lòng có thể giải bày có thể chi kỷ chi âm được thì chính mình đầu tiên mình phải sống trung thực đã chân thật đã chứ còn mình cũng giả dối cũng lươn lẹo cũng lật lọng thì chẳng có ai ta chân thành được với mình cho nên cái đạo đạo phật là cái để xây dựng cho chúng ta một cái gì đấy nó rất an lạc chúng ta có cuộc sống rất an lạc mà chính cái đó phải từ chúng ta đó. tự mình không sống tốt thì không thể có cái gì tốt được đến với mình đâu thưa anh chị em nếu chúng ta mà là cái người không tốt mình sống lá mặt lá trái thì ngay chính con mình ngay chính trong gia đình mình tự nhiên người ta cũng sẽ lá mặt lá trái với mình luôn đó đấy cái, cái, cái nhân quả của Phật giáo nó lại như thế cho nên tại sao anh chị em thấy đến chùa Vàng nó rất là vui Phật tử của Thầy hàng trăm hàng trăm ngàn người rất đoàn kết thì nó phải từ cái hạt nhân là Thầy hạt nhân đấy tự ân nhân mình sống thật và mình dạy mọi người sống như thế cho nên thầy có thể nói phật tử chó vàng là một trong những phật tử tốt nhất bây giờ cả nước trong cả nước rất là nghiêm túc rất tốt à, rất là rất là đạo đức họ sống với nhau rất tốt họ quý khách lắm ví dụ anh em đến chùa mà có khi hết cơm phật tử nhịn cơm cho ăn đánh cái phần cơm họ nhịn cho mình ăn thầy làm những cái lễ mà hàng trăm nghìn người khách ấy, lễ khánh thành sau này những cái lễ hội mấy chục nghìn người có khi hết cơm đáng nhẽ phật tử được ăn cơm nhiều thôi để cho khách ăn mình ra mình cạo cái cháy cái gì để mình ăn thôi hay chế mì mình ăn dành cơm cho khách rất rất hy sinh đấy thế rồi mình không nghiện ngập không nghiện ngập thì tức là phật thì vẫn cho phép có thể uống một tí chút à, rượu uống một tí chút cho có sức khỏe thì được không cấm rượu thuốc uống được nhưng uống đừng để đến mức mình bị nghiện bị thành con nghiện nô lệ thì không được ma túy xì ke thì không được thế thì cái đó dễ lắm không khó thứ hai giữ năm cái điều đó rồi lúc, lúc nào mà rảnh rỗi thì đọc một chút kinh phật thực sự ở đây thầy nói với anh chị em là lúc thầy chưa đi tu lúc nào trong cặp của thầy lúc thầy là cán bộ trong cặp thầy lúc nào cũng có quyển kinh phật vì thầy thấy đây là nguồn trí tuệ nó là nguồn trí tuệ cho nên người ta mới gọi là biển trí tuệ Phật Pháp. Kinh Phật là những lời hết sức trí tuệ. Cho nên Thầy rất mong các anh chị là những nhà khoa học mà được đọc Kinh Phật, sáng trí tuệ. Và ở đây Thầy, thầy nói luôn là chính nhà bác học Albert Einstein là cái người đã nghiên cứu Kinh Phật. Và từ nghiên cứu Kinh Phật mà ông phát minh ra được định luật tương đối. Đấy, định luật tương đối của ông đấy cái lý thuyết tương đối học thuyết tương đối là từ trong kinh phật đấy chứ không phải chuyện thương đâu và chính ông ấy ông là người cổ suý cho đạo phật mặc dù ông là người người theo đạo công giáo nhưng ông là cổ suý cho đạo phật và ông nói nếu mà trên thế giới là có tôn giáo thì tôi sẽ là một phật tử và ông nói là đạo phật không bao giờ phải thay đổi không phải cải biến gì mình cả đạo phật có thể dẫn đường mở đường dẫn đường cho khoa học và thực sự thưa với anh chị em khi mà thầy Thái Minh tiếp cận đạo Phật rồi biết đạo Phật rồi tất cả những cái phát minh của khoa học sau này con nói lên thầy đều không thấy lạ cả vì thầy đều thấy nó trong cái nguyên lý của đạo Phật hết không ra ngoài hết dù là cái gì kể cả cái sinh sản vô tính bây giờ các thầy cũng đều đều đã có những cái hiểu biết từ những trước đó vậy đấy trong Phật pháp là biến trí tuệ thế cho nên là dành thời gian cứ công tác cứ làm việc hết mình đi nhưng có thời gian dành thì nghiên cứu kinh Phật chúng ta gặp học gương của vua Trần Thái Tông vua đầu đời của nhà Trần khi ông trốn ờ, ngày vào ông lên trên yên tử ông đòi đi tu à, rồi gặp quốc sư quốc sư mới nói thôi bệ hạ hãy lấy dân về lấy dân lấy lòng của dân làm tâm mình thế nhưng trong khi mà à, trị quốc thì bệ hạ vẫn để tâm lưu tâm đến kinh điển nhưng mà sau đó vua trần thái tông vừa trị quốc vừa học kinh điển mà việc nước mà ông vua một nước thì việc nhiều thế nào ông vẫn học được kinh phật và về sau vẫn tu và vẫn chứng đắc vẫn trở thành một vị chứng đạo chứng quả đấy cho nên là anh chị em biết là phật pháp nó không cản trở gì phật pháp giống như một cái môn học rất bổ ích cho mình một câu kinh phật một lời phật dạy rất bổ ích cho mình thầy nói là đấy là một cái của báu đấy cho nên thầy bảo thầy có thể đánh đổi hết tất cả mọi cái chứ không bao thầy đánh đổi phật pháp cả không để mất phật pháp phật pháp là của bảo, chúng ta có thể mang theo suốt đấy thế thì sống cuộc sống tại gia đời sống gia vẫn sống được anh ra hiểu không đơn giản thế thôi anh có thể một quyển kinh phật về để anh đọc nó là dành ta đọc một tí nó nuôi dưỡng tinh thần mình rất nhiều tất cả những người nào là đệ tử phật chân chính đều có sức sống rất mãnh liệt và người ấy ở đâu cũng là trụ cột cho cái cái tập thể chỗ đấy vì người đấy sống có bản lĩnh có trí tuệ có đạo đức nữa chắc chắn là như vậy nếu người đó sống đúng là phật dạy rất giá trị đấy mà thấy cái đấy là thầy thấy là kinh nghiệm rất thật chính cuộc sống của thầy thấy thấy và nếu người biết được đạo phật thì người đó có thể biến không thành có chứ không phải là chuyện thường chính cái ngôi chùa vàng này là từ con số không đấy thế bước ra đây là tư hai bàn tay trắng luôn và quýnh ngôi chùa vàng gọi là con số không không đường không điện không nước không người không, không gần như không có gì hết không ai lên đây cả thế mà sau 3 năm thầy bắt đầu quật lộn biến đổi nó từ con con không biến thành con con con có bây giờ thế phải nắm được cái nguyên lý này chị chị khánh vân hiểu không <laughs> Đó, ờ, cho nên người học Phật hiểu được Phật Pháp nó rất là hay chỗ đấy và, và mới làm chủ được cuộc đời của mình ngày xưa thầy học triết học cũng nói là chúng ta phải làm chủ bản thân à, làm chủ bản thân nhưng làm chủ bản thân thế nào không dạy chúng ta và phải học Phật mới làm chủ được bản thân muốn làm chủ bản thân thì phải làm chủ tâm mình mà làm chủ tâm thì phải học Phật pháp mới có phương pháp để làm chủ tâm tâm không làm chủ thì không bao giờ làm chủ thân được Đấy. cho nên thầy nói là phật pháp nó quý lắm đó miếng cơm manh áo để nuôi sự sống là cần thiết nhưng thực sự thầy nói là phật pháp quý lắm có thể nói còn quý hơn ấy. thì miếng cơm manh áo cũng chỉ nuôi chúng ta sống bảy tám chín mươi năm thôi có hả rồi cũng phải chết nhưng phật pháp sẽ đem cho ta cái bất tử Phật Pháp nó đem ra cái bất tử đấy. Vừa lại Thầy chỉ cái bất tử, ra anh em thực tập được mình sẽ đạt được cái bất tử. Vợ mình cũng đạt được bất tử, con mình cũng đạt được bất tử, có sướng không? Thấy rất rõ. Chứ còn nếu không đạt được nó thì nhắm mắt một cái là mỗi người mỗi ngả. Phật gọi là đi theo sáu ngả luân hồi. À, mình thì có khi là làm con trâu, vợ mình nó lại đi à, thành người nó lại cưỡi trâu nó cầm roi nó quất mình ai biết được <laughs> cái chuyện đấy là phật pháp thấy rất rõ chứ anh chỉ có học Phật Pháp thì mới có thể đoàn tụ, học Phật Pháp mới có thể có cái vĩnh viễn lâu dài. Không học thì rất là thiệt thòi. Cho nên là có người thì hỏi Thầy Thái Minh là Thầy đi tu Thầy còn tiếc đời không? Thầy đến giờ thấy tiếc, Thầy bảo Thầy không có một cái gì tiếc mà Thầy thấy là Thầy quá may mắn, quá hạnh phúc, quá hạnh phúc luôn. Đấy là cái sự thật. Nhá. Cho nên là uh, anh học gương của vua Trần Thái Tông, kể cả vua Trần Nhân Tông cái lúc mà Ngài chưa đi xuất gia vẫn làm vua mà vẫn học Phật bình thường mà các ngài bận hơn mình rất nhiều vẫn sống được vẫn học được rất là tốt thực sự mà phật pháp nó giúp cho ta một cuộc sống nó quân bình trước tất cả mọi biến động của cuộc đời thăng trầm của cuộc đời nhưng mà tâm mình nó bình được Chứ tâm mình nó bất bình nó nổi sóng là mình rất khổ nhưng nhờ học phật pháp mình được bản thân chùa thầy đấy sóng gió rất là nhiều anh chị em thấy không rất nhiều sóng gió luôn nhưng thầy nhờ học Phật pháp thầy giữ được nó bình đó cho nên Phật pháp là rất quý nhé thì cảm ơn anh danh